Vâng và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé Mình là Lat TV và hôm nay mình muốn gửi tới cho các bạn các phiên bản Fitness V6 của Lincoln Mobile Thì à, cụ thể trong thời gian qua mình rất ít làm clip Thứ nhất là mình à, tập trung mình moi móc cái ứng dụng Lincoln Mobile này Bởi vì sang mùa này thì Garena giấu rất là nhiều thứ à, Thứ hai là điện thoại mới hư mic mới sửa có thể làm clip cho các bạn nhé nhiều bạn lại cứ à, bảo mình là inbox facebook của mình là tại sao lâu thế không làm clip bỏ các bạn rồi thì thật sự không phải như vậy nhé và vẫn như thế thôi mình sẽ không có tải cái ad file này nữa bởi vì nó khá nặng máy và chạy ngầm mình sẽ làm thẳng ở đây luôn còn à, thao tác thì mình hướng dẫn rất là nhiều rồi cho nên là các bạn nào chưa hiểu thì có thể xem lại những clip trước đấy V5 V3 các kiểu trước ok thì ở đây là cụ thể cái dung lượng của Finlag V6 khi bạn tải về là 84,86 mê và mình ờ, không có xóa âm thanh hay xóa gì cả nhưng một số bạn vẫn bảo là bạn phải có âm thanh thì chơi nó mới sướng này kia thì ok mình không xóa âm thanh gì nữa mà cụ thể là nếu mà xóa thì cũng chả vào game được nữa cụ thể mình nói thẳng luôn là cái phiên bản này mình không chỉnh sửa được nhiều bởi vì nếu mà chỉnh sửa ờ, thì sẽ không vào game nữa chẳng hạn vậy và mình cũng phải tìm kiếm rất là nhiều thứ cho nên là thời gian rất là lâu và có thể là như thế này, mình cũng băng khoăn là sửa được ít như thế này thì có thể trở thành một bản feedback hay là không. Nhưng mà mình cảm thấy là một số bạn rất là tin tưởng vào bản feedback của mình cũng như là rất là ủng hộ mình vì thế mình vẫn ra mặc dù là mình nó trước cho bạn luôn là bản này mình không chỉnh sửa được nhiều bởi vì uh, file bị giấu rất là nhiều cái thứ nhất cái thứ hai là nếu mà mình chỉnh sửa thì uh, có thể sẽ không vào game nó sẽ đứng lốt ở cái phần trăm lốt dữ liệu luôn chứ không thể nào vào game được cái đấy là mình đã nói từ xưa rồi là liên quân sẽ mã hóa vai giống vương nhà bánh rượu chỉnh sửa sẽ không vào được game đấy là mình đã nói rồi nhé và bạn này mình không chỉnh sửa nhiều ok vì thế bạn nào xài mà không có xài mà cảm thấy như vẫn lag hay là các bạn xài mà cảm thấy như nó không ổn như những phiên bản trước thì có thể là tại vì như thế nhé rồi bây giờ mình sẽ giải nén cho các bạn xem và à, đâu nhỉ ở đây mình giải nén ra rồi nè à mà phải cho các bạn xem file chứ nhỉ đấy ở đây là mình bấm giải nén ra ok à... vậy đi tải trên cái trùng ấy kia rồi so, ở đây là có 619 file nhé các bạn nhớ 619 file và cái dung lượng khi người chưa giải nén nó là 84 phẩy 80 mấy mê quên rồi nhỉ đấy nó là như vậy còn à, thôi mình ngưng ở đây đi 84,86 mê đây mình đã giải ra rồi nè cái này là đây ví dụ bạn giải ra thì bạn sẽ được một cái như thế này tức cái như thế này đây đó và dung lượng khi giải nén ra của nó là 101 mê như vậy thôi và các bạn chỉ việc là chuyển nó vô thôi di chuyển vô bộ nhớ thiết bị vào Android vào data nếu bạn nào sử dụng Advine thì um, xem lại những clip trước bởi vì mình khá là ghét ứng dụng đấy chạy ngầm rất kinh đấy à nhầm vào hơi sâu các bạn chỉ cần vào Android vào data như vậy được rồi nhé Android data ok cái điều này thì quá căn bản thay thế luôn cái cũ đấy thay thế luôn à áp dụng tất cả thay thế đấy các bạn cứ bấm thay thế như thế này là được và <clears throat> như thế nhé khá nhanh các bạn đợi chút nào được một nửa rồi này gần hết rồi này ừ. Ừ, khá lâu không làm clip rồi ok các bạn vào thử à, vào game có chữ Dark TV như vậy là được và như thế nhé. Đâu mà mình đợi một chút rồi mình đợi cái chữ Dark TV hiện lên rồi mình uh, clip ở đây thì mong là các bạn vẫn ủng hộ mình mặc dù là có lẽ không biết đây có phải là cái phiên bản cuối cùng không biết phiên bản sau là có thể chỉnh sửa nhiều nữa hay không thì uh, mình vẫn mong là có thể giúp được các bạn đấy mặc dù là một số người mà à, không giảm được lắc lại bảo mình lừa đảo what the fuck nếu mà mình lừa đảo mình xong mình làm xong ngay trong ngày cái hôm mà cập nhật được nhé chứ không phải đợi đến mãi ngày hôm nay thì mới xong được ok nếu bạn uh, xài không được không ổn thì đó là do điều đó <coughs> ốm quá sắp sắp ốm rồi đó là do mình không chỉnh sửa nhiều mình giải thích luôn cho bạn như vậy đấy và chúng ta cùng đợi cái phim liên quan hiện lên trên Net TV như vậy là ok cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nếu thấy clip hay đừng quên để lại một like và một subscribe cho mình nhé và đừng quên là hãy share clip này đến với những người bạn của bạn nữa nhé còn bây giờ xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo chúc tất cả các bạn một ngày tốt lành nhé